thì hôm nay em mới về được con um, Sanwa RW2 đây hình thức rất đẹp ở ờ, à, tháo ở bên trong này trong bo mạch mới bồn điện phân cũng rất mới nhé ờ. lát em sẽ tháo ra kiểm tra tấm điện cực sau này cái uh, con này là các bạn có thể xem à, năm nó sản xuất nhé đây. Đây, sản xuất năm 2006 đây. như vậy là bây giờ là 10 17 à, năm 17 năm mà bên trong vẫn còn đẹp nguyên như này Đấy còn ở ờ, phía bên ngoài thì dĩ nhiên rồi thì nó sẽ có cái độ ngà màu do thời gian ngả sang cái màu ờ, vàng do thời gian à, lát em sẽ lắp vào và test chất lượng nước nhé đây là cái buồng điện phân mình đã tháo ra Đấy. bây giờ mình sẽ đây nó có 5 tấm điện cực nhé bên à, phải là 3 này bên trái là 2 này tổng là 5 tấm điện cực bây giờ mình sẽ tháo ra để xem à, các tấm điện cực bên trong nhé này như các bạn thấy cái tấm điện cực này Đấy. còn rất là sáng rất là mới nhé sau thời gian là 17 năm sử dụng này Đấy. Đấy. Titan phủ Platinum đây ở đây là có cái à, vết cạn này cắt bám này Đấy. sau 17 năm sử dụng thì những cái mà cắt bám này thì không thể tránh khỏi được nhé Đấy. tấm điện cực này rất sáng đẹp đây ăn tấm điện cực đi các bạn nhé sau 17 năm sử dụng này khá là mới một số chỗ nó bị cặn canxi nó bám vào đây là cái à, màng bán thấm này này sẽ phải dùng à, cái à, acid citric để vệ sinh